Dạ, con kính thưa đại chúng dạ, Sau khi con học thuộc ba phẩm kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Thì kênh Nhân Quả Nhân Hồi đã gửi tặng con Bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Quyển Thượng, Quyển Trung và Quyển Hạ Dạ, đây là một bộ kinh do Ngài Thích Trí Thịnh dịch ạ và bộ kinh này hình ảnh rất là sắc nét bìa được làm bằng bìa meca rất là chắc chắn bền à, hình ảnh rất là là là đẹp luôn ạ đây ạ đây là con quay cho tất cả đại chúng cùng cùng chiêm ngưỡng ạ rất là dày và chắc chắn ạ trang đầu tiên về ngài thánh nữ bà la môn rất là đẹp tiếp theo là hình ảnh bồ tát địa tạng đây là từng trang một từng trang một rất là và đẹp luôn và um, hình ảnh phẩm đầu tiên về cung trời đau lợi thì khi khi um, đại chúng hành trì thì lời kinh rất là rõ ràng hình ảnh rất là là, là bắt mắt luôn ạ vâng ạ đây là cung trời đau lợi rất là đẹp rất dễ để cho chúng ta hành trì quán tưởng rất là đẹp vệ tinh địa tạng màu về hình ảnh rất là đẹp luôn ạ có rất nhiều các vị Phật à, các vị Bồ Tát các vị trời rồng quỷ thần tụ tập tụ hội trên cung thời đao lợi rất là nhiệm màu rất là linh thiêng luôn ạ vâng ạ đẹp quá ạ vâng đây là phần về các vị thần ạ trong phẩm thứ nhất kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện rất dễ cho chúng ta nhiếp tâm và quán tưởng hình ảnh và nhớ lời kinh sâu còn đây là hình ảnh của các vị quỷ vương hình ảnh của các vị quỷ vương ạ lời kinh rất là rất là hay hình ảnh đẹp lắm con con khi con được nhận bộ kinh ờ, địa tạng bồ tát bổ nguyện tranh hình ảnh ờ, lôi cuốn con và vâng, con con thích lắm ạ rất đẹp ạ rất dễ quán tưởng hình ảnh các vị Phật các vị Bồ Tát các vị thần các vị quỷ ừ, vương nhớ lời kinh rất là sâu đẹp quá Đó. đây là quyển à, đây là quyển thượng đây là quyển thượng đây là hình ảnh thánh nữ bà la môn đây hình ảnh thánh nữ bà la môn thương xót mẹ khi mà mẹ à, ốm và mẹ mất đây hình ảnh ngài đến trước ừ, tượng đức phật giác hoa định vị tại vương như lai và đánh lễ ngài cầu thánh ngài đẹp quá rất là tuyệt vời đây là quyển thượng ạ đây là còn con sẽ quay sang phẩm quyển chung quyển chung ạ quyển chung thì bìa cũng rất là chắc chắn hình ảnh cũng rất là đẹp quyển chung thì um, bắt đầu bằng phẩm thứ năm danh hiệu của các địa ngục rất là đẹp màu sắc sắc màu sắc rất là sắc nét rất dễ cho chúng ta quán tưởng khi chúng ta hành trì kinh hàng ngày Đây trong phẩm thứ năm này Đức Phật nó thuyên thuyết về địa ngục thứ nhất là địa ngục a tỳ ạ hình ảnh rất là là rõ ràng để cho chúng ta quán tưởng hình ảnh các chúng sinh bị à, vào đây và chịu khổ rất là thương đây là địa ngục tứ giác dạ đây ạ con quay gần như này để mọi người cùng cùng cùng có thể à, chiêm ngưỡng các hình ảnh các vị phật các đối tác và hình ảnh các địa ngục rất là ghê rợn đây là địa ngục phi đao rất là ghê rợn rất là thương chúng sinh rất là thương chúng sinh khi chúng ta hành khi chúng ta hành trì kinh địa tạng thì chúng ta sẽ biết được nhân quả biết được nhân quả để làm lành danh dự biết um, hiếu kính hiếu kính với cha với mẹ hiếu kính với tất cả chúng sinh hiếu kính với muôn loài bộ kinh hiện tại màu lại đẹp quá con rất hoan hỉ khi con được được được nhận ba ba quyển hạ quyển thượng quyển trung quyển hạ con rất là hoan hỉ màu màu màu sắc rất là rõ nét để chúng ta dễ quan tưởng các hình ảnh các của ừ, mình ừ, địa ngục hiện ra rất là rõ ràng rất là đẹp và rất là hoàn hỉ dạ đây con bây giờ con sẽ quay sang quyển quyển hạ quyển hạ cũng rất là đẹp quyển hạ thì màu sắc cũng cũng tương tự như quyển thượng quyển trung ạ quyển hạ đức bồ tát địa tạng rất là oai nghiêm từ bi mở phẩm phẩm phẩm thứ thứ 10 hình ảnh cũng rất là đẹp đẹp lắm luôn ạ con con không rất là hoan hỉ và vâng, sau khi con nhận được bộ kinh địa tạng à, bổ nhiệm màu này con rất là hoan hỉ lòng vâng, con vô cùng vui mừng dạ con xin hết có gì hết ạ nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát con xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe con ạ ha ha ha un sam mô đi so ha